lên luôn anh em ơi xin chào tất cả các bạn nghe đến với video của mình và video này mình sẽ làm về ứng dụng của hợp một ứng dụng của một số hợp chất hữu cơ là mình sẽ đi từ ancan anken rồi tới celluloid luôn các mình sẽ đi anh canh trước ứng dụng anh canh là gì là làm nguyên làm nguyên liệu và nhiên liệu cho công nghiệp như ga này công nghiệp ví dụ này ga nấu bếp nếp thắt nè chất bôi trơn và còn nhiên liệu cho động cơ dung môi không giỏi đó và hôm qua mình có làm phương pháp điều chế hợp chất hữu cơ rồi ancan thì thì trong trong công nghiệp á người ta điều chế ancan là là thành phần chính của dòng mỏ mỏ khí thiên nhiên và khí và mỏ dầu nên ta thu được ancan từ các nguồn đó đúng không? thành phần thành phần của dòng mỏ này mỏ khí thiên nhiên mà ta thu được à, thu được từ đây từ đây là nguyên liệu cho ở đây và ta thu được anca từ các nguyên liệu này rồi sang nhanh luôn rồi chúng ta sẽ sang anken anken á anken là nguyên liệu cho quá trình sản xuất hóa học nè quá trình sản xuất hóa học nè dùng sản dùng sản xuất tổng hợp các polymer sản xuất các axit hữu cơ dung môi và trong và Anke thì mình có mình điều chế nó bằng cái gì là trong các phần trước mình có nói là điều chế là chúng ta sẽ là là đầu tiên là tách nước từ ancol đó ancol mình sẽ ghi phương trình luôn là CnH 2n cộng 1 OH và các bạn ờ, cần H2SO4 đặt và 170 độ C ok thì đây các bạn tạo ra được CNH2N và cộng H nước ok anken rồi bây giờ sang là alkalien nha alkalien là là an, à, là dùng để sản xuất cao su làm lớp sen nhựa chấm thuyền thì được đúng rồi các bạn thì người ta người, người ta điều chế nó thì người ta dùng á là CAC2 nè không lộ các bạn người ta sẽ là có thể người ta sẽ, sẽ tắt tắt các bạn là tắt H2 mọi người nghe tắt người ta tắt hydro từ ancol tương ứng á ta tắt hydro từ ancol tương ứng đó mình có làm video rồi mình sẽ khi nào mình sẽ gắn lên video này video uh, của uh, phương pháp điều chế hợp chất hữu cơ cho các bạn nha và sang thứ tư ankin ankin acetylen chùm đã là làm đèn xì oxy acetylene dùng để thành các tiêu loại làm nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVB tổng hợp axit hữu cơ ST và ankin thì chúng ta sẽ điều chế là CaC2 nè cộng hydro H cộng nước chứ lộ các bạn xin lỗi thì các bạn sẽ tạo thành C2H2 cộng CaOH tất cả hai lần đó rồi ta sang thứ năm alcohol là ethanol dùng làm mỹ phẩm nè phẩm dùng dược phẩm rượu dung môi nhiên liệu thì các bạn có thể điều điều, điều chế alcohol đó là có thể là phương có bạn có hai phương pháp nha mình cũng có nói trong video là mình nói chắc là thôi phương pháp tổng hợp phương pháp tổng hợp các bạn có thể dùng là C NH2N cộng H2O á cần H cộng và nhiệt độ C thì em tạo ra được đó chính là CNH2N cộng 1 OH và có phương pháp sinh hóa nữa mà mà các bạn muốn xem chi tiết thì các bạn sẽ vô video kia ngay cái mới quay xuống rồi ta đến uh, phenol nha phenol là sản xuất nhựa phenol phụ formaldehyde phẩm nhuộm thuốc nổ chất diệt cỏ 2,4D chất diệt nấm mốc ok cái này là nó sản xuất là như thế thế thì chúng thì chúng ta ờ, làm sao à, thì cái này thì được đơn giản gọi là phenol non à, có thể là một một formaldehyde là có thể là phẩm phẩm nhuộm phẩm nhuộm nè tùm thuốc nổ rồi chất diệt cỏ chuyện nó móc thì nó cũng đơn giản nên mình không cần nhắc nha sang số 7 aldehyde aldehyde là HC, CHO sản xuất nhựa bophenol formaldehyde nhựa ureformaldehyde nè dung dịch nước của HCHO formol được dùng làm chất tẩy uế ngâm mẫu động vật làm tiêu bản dùng trong kỹ thuật dày dày dép giày dép á do có tính sát trùng CH3CO CHO dùng để sản, sản xuất axit acetic một số chất có nguồn gốc thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu trong công nghiệp thực phẩm mỹ phẩm mỹ phẩm thì đến với AD aldehyde thì cũng đơn giản thôi aldehyde thì người ta sẽ điều chế là từ ancol và ứng dụng nó là như thế thì có chất của ancol thì người ta là oxy hóa ancol bậc 1 thu được aldehyde đúng không là chúng ta sẽ người ta sẽ ghi phương từ phương trình là RCH2OH người ta sẽ cộng cho CO ta cần nhiệt độ và chúng ta sẽ tạo ra được là R CHO cộng CO cộng H2O đó rồi các bạn xin phép nha làm cái kéo sự cho dễ nhìn ok rồi là từ đây chúng ta sẽ à, có ứng dụng của một số như thế này ok rồi nó sẽ sang à, đó nghĩa là cho nó dễ nhìn nha mình sang trang luôn ok không sao hy sinh vì giáo dục của ok nhất nó là đánh sai dấu rồi các bạn <laughs> ok mình cứ ghi là số 7 như thế này tới đây số 7 này là số 71 còn là số 7 là số 72 nha axit carboxylic thì đó là, là làm nguyên liệu cho công nghiệp mỹ phẩm công nghiệp dệt công nghiệp hóa học ví dụ như là chất làm màu trong công nghiệp dệt nè sản xuất sơ tơ acetat bột giặt và chất tẩy rửa polymer thuốc diệt cỏ và axit carboxylic thì người ta ờ, điều chế là cũng ba phương pháp là một là lên giấm nè phương pháp cổ truyền ờ, và hai là oxy hóa aldehyde thì trước đây ta là dùng như thế và hiện tại hiện tại hiện tại từ methanol được nghe từ methanol hiện hiện hiện đại như thế này nè các bạn đó hiện đại ta dùng phương pháp này thì chúng ta sẽ có cũng là CH3OH nè cộng cho CO và chúng ta sẽ cần nhiệt độ và xuất phát thế được là CH3 COOH đó các bạn ok luôn rồi nó sẽ sang ST este là dùng làm dung môi để tách hợp chất hữu cơ etiacetat pha sơn BT acetat thì ST à, ST là có một số polymer của ST thì dùng để sản xuất chất dẻo polymeti metaglyrat nè polyvinyl acetate một số có mùi thơm không độc dùng để chế tạo hương trong công nghiệp thực phẩm phẩm fanny format eti format và mỹ phẩm như là lini li, li acetate genali acetate đó ok và và ST của axit carboxylic là khi thủy phân tạo ra axit carboxylic list mà từ lượng cộng cho anh cô thì mình sẽ ghi cho các bạn một phương, phương trình nha và điều, điều chế thì thì chúng ta sẽ có là axit carbon cộng ancol thì chúng ta sẽ tạo được este và nước nè axit carbon cộng ancol chúng ta cần H2SO4 đặc và nhiệt độ thì và mà ứng dụng nghịch nữa nó sẽ tạo được ete cộng nước đó đơn giản như thế ha rồi ta sẽ sang amino acid. ok amino acid là hợp chất cơ sở kiến tạo nên nên polypo protein là cơ sở của mọi sự sống mono Mononachi glutamate dùng đã là làm mì chính này axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methinoin là thuốc bổ gan làm nguyên liệu để sản xuất tên nylon 6 và tên nylon 7. Thì ừ, thường thường là thế mà. Mình mình là ghi phương trình ờ, cho các bạn từ video trước là các bạn có thể qua tham khảo nha. Từ đi rồi 6 đến bảy nên cái chất này mình sẽ đọc qua thôi nha amino acid và chúng ta sẽ sang glucose glucose là C6H12O6 Rồi. Glucose là chất dinh dưỡng và thực phẩm thuốc tăng lực tăng lực cho người già và trẻ em và người ốm cái này có câu trắc nghiệm này trong công nghiệp glucose được chuyển hóa từ sát calo dùng để tránh gương tránh ruột bít bít là chất trung gian sản xuất axit ethylic từ tinh bột và cellulose cái sinh cái này mình mình đã làm về cân trương carbohydrate nha đó mình làm về trắc nghiệm nè và cả lý thuyết nữa và các bạn có thể các bạn mà chưa xem thì các bạn có thể xem video này lại nha và tất cả mình đã để trong đó nên mình chỉ đọc qua qua cái ứng dụng của hợp chất hữu cơ thôi ok ta sẽ sang Psychologer Psychologer là C12H22O11 là thực phẩm quan trọng cho con người nè là nguyên liệu làm bánh kẹo nước giải khát đồ hộp dùng để pha chế thuốc dùng để tạo ra glucose dùng để chắn gương cho biết biết sao nó tạo ra glucose không các bạn đó là thủy phân á thủy phân thì C12H22O11 thủy phân sắc ta sẽ thu được á là C6H12O6 C6H12O6 chúng ta sẽ thu được á, là một là glue hai là fructose đó các bạn fructose và glucose đó thị phân từ saccharose và chỉ, chỉ có glue là tham gia phản ứng tránh gương thôi còn fructose á, là nó không tham nó không là bóng bằng Chrome mà nó còn không uh, giữa hai này nó cũng có đối lập tuy nó cùng công thức phân tử nhưng nó cũng có sự đối lập khác nhau nha khác nhau á đấy rồi cái này là mà là cái Farouk á thì nó sẽ không tham gia phản ứng lên men Gru nó sẽ tham gia phản ứng lên men đó đó là sự khác biệt và khác biệt nữa là glue có thể làm mất bóng nước brom còn Farouk không thể làm mất bóng nước brom đó ok ta sẽ sang tinh bột ok tinh bột là là một trong những dinh dưỡng quan trọng cho con người dùng làm bánh kẹo glucose và hồi dán. đó tinh bột là có thể phản ứng với iốt đó các bạn với iốt đấy tác dụng tác dụng với iốt đó các bạn thì nó sẽ là dinh dưỡng và tinh bột là thứ dinh dưỡng cho quan trọng cho người nếu các bạn ăn cơm nhé trong cơ, trong cơm trong gạo là nó có tinh bột thì đó là dinh dưỡng quan trọng bậc nhất cho con người luôn á và và nó là còn hồ, hồ tinh bột á, là do có iốt á thí nghiệm khi các bạn lên phòng thí nghiệm các bạn sẽ thí nghiệm các bạn sẽ thấy ha Ờ, sang cellulose là những nguyên liệu chứa cellulose bông đay gỗ thường được được dùng đùng trực tiếp kéo sợi dệt vải trong xây dựng làm đồ gỗ chế biến thành giấy đó cellulose là nguyên liệu sản xuất tơ nhân tạo như tơ visco tơ acetate chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh đó bạn nhớ này nha đây là ứng dụng của cellulose và mình đã có trong kênh chưa